hiện tại thì anh sẽ với với cái thời gian chương trình có hạn anh sẽ cắt cắt lá lá bầu cho em chỗ này quay slow motion nha về làm viral á em đặt hết niềm tin vào anh nha ok và thưa quý vị và các bạn chúng ta đang đến với phần ờ, trình diễn cắt tóc của bạn nam à, cắt cho bạn nữ và không biết là kết quả nó sẽ như thế nào đây chúng tôi đang rất là hồi hộp quý vị có hồi hộp không ạ à? trời tôi làm quạt nấu viên hay không <laughs> từ từ đừng có rung rồi anh ờ, xin phép nắm tay em nha ok mới gặp nhau thấy có cảm tình dù cái đầu rồi đó ha Dạ, lời đầu tiên thì à, em xin phép chào chị Ngọc Lan, chào à, anh à, Quyền Linh và tất cả các anh chị đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay Em tên là Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm 1995, năm nay em 27 tuổi Em thì quê ở Bến Tre và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Em thì đang làm bên mảng về marketing cho về nhà hàng và khách sạn á chị Công ty em làm việc ở quận Bình Thạnh và hiện tại em cũng sinh sống ở Bình Thạnh Bích Vân, dạ. sinh năm 95 ha Dạ Rồi, mời nhà trai dạ lời nói đầu tiên cho em xin phép chào anh huyền linh chào anh trai chào chị ngọc lan <laughs> chào bạn nữ ờ, bên kia và chào gia đình bạn nữ và chào tất cả các ờ, khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay ừ. dạ lời nói đầu tiên cho em xin phép uh, giới thiệu em uh, cũng sinh năm 95 giống bạn nữ em nhà ở củ chi em uh, hiện tại thì đang là mở một tiệm tóc uh, nhỏ cũng ở ở củ chi luôn làm tóc hả dạ dạ hèn chi mái tóc ấn tượng đẹp quá chúc em làm cho anh giống giống sáng sáng giống vậy luôn nha dạ ok rồi tức là em làm cụ chi tại nhà luôn dạ đúng à, rồi mở mặt bằng nhà làm luôn dạ bây giờ là em đang sống với ai ở nhà dạ hiện tại thì em ờ, sống với ờ, gia đình ba mẹ và anh là nhà có hai anh em thôi dạ đúng rồi rồi anh trai là lấy có gia đình chưa dạ anh trai em có gia đình rồi ạ có rồi ha giờ còn ờ, một người nữa vậy là anh trai ở nhà trụ trong nhà là em sẽ là ở riêng đúng không dạ đúng rồi rồi khỏe nhà gái nghe rõ chưa dạ, dạ. nhà gái đã nghe ạ à. rồi vậy thì mình tới với cái phần à, ưu điểm khuyết điểm đi ha em dạ dạ ưu điểm của em thì uh, em uh, khá là hoạt bát đúng rồi chị dạ. thấy nói chung là ừ, rất là vui vẻ hòa đồng với mọi người à, nói chung là em dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh đó chị về à, sở thích của em thì à, em à, thích à, được đi à, du lịch thích đọc sách thích trồng cây với lại là thích những cái nơi mà nó uh, yên tĩnh một xíu ừ. à, đặc biệt là cũng uh, thích xem phim ma <laughs> thú vị con bé này thú vị có sợ ma không dạ không ạ à. ừ. rồi bây giờ nhà trai nè ưu điểm khuyết điểm là gì dạ ưu điểm ờ, của em là thích làm đẹp và biết nấu ăn còn giỏi ờ, biết nấu ăn nữa là giỏi dạ. nữa rồi đó gì nữa với lại à, biết quan tâm người khác đó được cái này được luôn dạ. có tật xấu gì không dạ tật xấu thì à, mỗi khi mà làm à, làm cho khách hơi đông á ừ. nên hơi hơi lười lười ừ. lười lười dọn dẹp đúng rồi làm mệt rồi lười là đúng rồi chỉ có làm làm cho đông quá rồi quạo rồi cắt tóc người ta tầm bậy tầm bạ sợ thôi chứ lười đâu có gì đâu sợ được cái này được luôn chào con gái thợ làm tóc thành ra tóc tai khỏi phải lo gì hết dạ. nhà trai lo hết dạ. tóc tai nhà trai lo hết sẽ được à, làm tóc à, miễn phí thường xuyên ừ. đường tình duyên thế nào nói cho nhà trai nghe cái nè dạ đường tình duyên thì uh, hơi bị lép vế tại vì uh, chưa có từng có mối tình nào hết chị ơi trời ơi còn trong trắng trinh nguyên đúng không dạ chưa có kinh nghiệm hẹn hò rồi vậy thì sắp tới em sẽ trải qua những cung bậc của cảm xúc đúng rồi những thăng và trầm <laughs> em tình cũng yêu như vậy đúng rồi bên đây thử coi có mấy mối tình nè dạ em chào, ờ, em. chào chị dạ bao nhiêu mối tình rồi dạ em thì ờ, chính thức thì chỉ có hai mối tình chính thức còn ờ, còn râu ria chắc khá lắm hả dạ còn bạn gái tìm hiểu thì cũng vài ba người rồi giờ mối tình mà nó dài nhất và nó gây thương nhớ với mình nhất đó là mối tình nào dạ đó là mối tình cách đây 3 năm của em lúc đó thì em ờ, cũng có quen một bạn nữ bạn ấy quê ở đồng tháp ừ. nói chung thì lúc đấy em còn cũng như là còn ờ, ham chơi á ừ. còn chưa có suy nghĩ chín chắn ừ. nên em với bạn ấy quen nhau nhau cũng chỉ là nhất thời á rồi ờ, sau này bạn ấy có công việc để phải đi về quê á rồi em thì ở đây cũng công việc cũng chưa có ổn định nên em cũng không muốn làm khổ bạn em nói với bạn đó thì làm bạn được rồi là tự em rút lui hả Dạ thì à, hai người sẽ im lặng thời gian, im lặng thời gian rồi à, rồi mất mất liên lạc luôn. Giờ lỡ mà kết nối lại được, liên lạc lại được thì sao? Thì em nghĩ là chỉ làm bạn thôi. Tại vì à, người yêu cũ thì không nên quay lại, tại nó nó nó cũng có nhiều cái cái, cái kỷ niệm nó không vui. Người yêu cũ không nên quay lại, đó là phương châm mới. Còn ngày ừ. xưa tao nói người tình, tình cũ, cũ không, đủ cũng tới. tới. Tại vì đối với em thì em đã xác định rồi nếu mà mình đã khép cánh cửa này lại rồi thì cánh cửa mới nó sẽ mở ra cho mình chứ mình đừng có khư khư mà cứ suốt ngày cứ dậm chân tại chỗ cứ ở một vị trí thì không thể nào mà cái con đường tương lai sự nghiệp tình duyên nó đến với mình được rồi được quyết đoán dạ yeah. được luôn Bây giờ nhu cầu bạn gái của mình là gì cao làm sao tiêu chí á tóc sao ừ tiêu chí tôi hay dũng từ nhu cầu bị sai rồi nhu cầu là sai dạ bạn gái của em thì em thích uh, tiếp người con gái tầm chiều cao là khoảng ờ, một mét năm mươi đổ lên là được rồi Ngon. dư xăng hơn 50 dạ. luôn ốm hay mập dạ vừa người thôi chị dư vừa, xăng luôn có vừa luôn ừ. tóc dài hay ngắn dạ tóc dài thì em thì ờ, để em làm đúng không dạ, đúng. dư có xăng luôn. Trời. dư sức làm làm một hoài cũng tóc, không có tóc tóc dài đen ống ừ. ánh ừ. rồi đó là ừ. những cái mà em ờ, em thích rồi còn những cái mà em không thích ở một người con gái là gì em chỉ chỉ không thích những người con gái gọi là sống rập khuôn quá sống kiểu ờ, thụ động không không ờ, dựa dẫm vào người khác á người này ta năng động hồi nãy nói người phụ nữ hiện đại yeah. Dạ. sống thích nghi với mọi hoàn cảnh luôn bây giờ là tiêu chí tìm người yêu của nhà gái thế nào nè dạ thứ nhất về à, chiều cao thì ừ. là một m sáu trở lên là được ạ à. ngon à, lành về bề ngoài thì à, không ốm nhìn người đó phải đầy đặn mạnh khỏe y chang dạ về à, tính cách thì người đó phải là một cái người cũng là vui vẻ uh, có thể là hòa đồng được với người khác ví dụ như khi mà mình quen nhau thì mình phải có đi chơi với bạn bè của nhau thì người đó phải sẵn sàng để tham gia người này ai cũng hòa đồng ai cũng rồi. phải nắm đầu được hết trơn dạ. Tháp vô một cái là vô, phải nói chuyện vô là rồi nắm đầu giật bài là giật nói liền luôn quen không biết lạ cũng biết cứ vô là nắm đầu nói chuyện dạ và người đó thì phải có trách nhiệm sống phải có đạo đức bạn phải có một cái ờ, ý chí tiến thủ có thể là hiện tại ừ, tức là mình phải có ý chí trong công việc mình khi mình làm cái gì đó có thì mình hết. phải đặt tâm sức vào cái việc đó à, và bạn phải là một người nói được làm được em không thích những người mà kiểu như chỉ nói suông thôi rồi nói chung nãy giờ đưa trăm phần trăm tôi thấy là nhà trai tôi đã ứng hết á mình tự tin mình đáp ứng hết không em dạ là tự tin một trăm phần trăm ừ, chị thấy cũng được như vậy đó nhà trai tôi ngon mà rồi bây giờ mình hỏi người thân nè ừ. em đi với ai dạ em đi với bạn khách của em bạn khách hả dạ. trời ơi <laughs> bạn mà bạn khách ăn lạ gì nha con chào chú quyền linh xin à, chào và chị ngọc lan ạ à. chào em và chào tất cả mọi người ở trong vùng quay ạ à. à, em là hát làm tóc quen của anh tính thằng nhà anh thì vui vẻ hòa đồng ấm áp và rất là nhiệt tình cho nên chị cứ yên tâm ảnh đầy đủ tiêu chí của chị đó khách mối đúng không ừ. mấy năm rồi cưng em quen ảnh được à, năm mấy rồi chị trong đó thấy có bạn gái vô tìm hoài không dạ không à tối có đi hả? chơi được không em tối trời ơi ảnh bận làm tối ngày à lâu lâu rủ ảnh đi uống miếng nước ảnh còn không đi nữa phải không có dạ. đủ không có không đi hả không đi được hớt tóc có lấy tiền đủ không ảnh lấy tiền em lúc nào cũng đầy đủ hết đó có bớt không có bớt chút chút à được khách quen mà tưởng khách quen mà không bớt à rồi. rồi. rồi bây giờ chúng ta tới với nhà gái nè em đi ừ. với ai dạ hôm nay em đi với uh, hai chị ở trong công ty với em hai chị rồi chào hai em chào hai bạn Dạ em xin chào anh Quyền Linh và em xin chào chị Ngọc Lan Xin chào quý vị khán giả và ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Bé Bích Vân là một cô bé mà có rất là nhiều cái năng lượng tích cực Ờ, làm việc luôn chu toàn mọi thứ và khéo léo và có nhiều tài lẻ khi ở bên cạnh bạn thì giúp nào cũng sẽ rất là vui vẻ nên em nghĩ là bạn trai cũng sẽ <laughs> có rất là nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về Bích Vân thì ờ, về bên phía bên nhà trai á, thì nãy giờ chị có quan sát thì chị thấy là à, bạn trai thì về ngoại hình thì rất là sáng sủa dễ thương phong cách thời trang kiểu Hàn Quốc <laughs> rất là năng động và phù hợp với Vân thì về tính cách thì nãy giờ chị cũng thấy là bạn nói chuyện thì ờ, sâu sắc cũng có ờ, quan điểm riêng của mình việc mà hai bạn gặp nhau ở đây á, thì cũng đã là một cái nhân duyên rồi thì chị nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu để mình thấu hiểu nhau thêm rồi sau đó là đi đến quyết định là cũng là tùy việc vào hai em dạ em xin hết ạ cảm ơn nhà trai nhà gái bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt mở rào chào em à, anh anh có món quà gửi tặng em à, dạ, đó tên là đố hoa hồng ừ. dạ anh chúc em lúc nào cũng ờ, tươi trẻ và xinh đẹp như những bó hoa hồng này dạ em cảm ơn anh dạ em ờ, có gửi tặng cho anh một quyển sách thì đó là cái quyển sách này thì em đã đọc nát luôn cái bìa trong lúc mà mùa dịch thì em cũng mong là anh có thể nếu có thời gian thì anh sẽ dành thời gian ra để anh đọc và để à, mình có thể là hiểu được nhau hơn dạ với trong đó có một cái kia viết thì à, mình làm nghề nghiệp gì thì mình cũng sẽ cần có một cái à, cái viết để ký nhận luôn nè và có thể dùng cái viết này để ký nhận vào những cái giấy tờ quan trọng sau này của anh ừ. dạ em cảm ơn anh dùng cái viết cái viết giấy, giấy đăng ký kết hôn, hôn. bây giờ nè anh trai em thấy tóc bằng gái gì được chưa có cần sửa gì không trổ tài thử coi làm sao em nghĩ là nên um, um, nói nên hỏi bạn gái trước dạ. em um, em có um, có có có muốn cắt tóc sơ lại không anh à, về tóc thì em cũng đang tính là sẽ đổi một cái kiểu tóc mới cho nó phù hợp á nhưng mà anh ờ, nhìn ờ, khuôn mặt của em như vậy thì có thể cắt kiểu gì được hiện tại thì anh sẽ ờ, với với cái thời gian chương trình có hạn anh sẽ cắt cắt lá lá bầu cho em Chỗ này quay slow motion nha Về làm viral á Em đặt hết niềm tin vào anh nha Ok Và thưa quý vị và các bạn chúng ta đang đến với phần ờ, trình diễn cắt tóc của bạn nam à, Cắt cho bạn nữ Và không biết là kết quả nó sẽ như thế nào đây Chúng tôi đang rất là hồi hộp Quý vị có hồi hộp không ạ? À? Trời tôi làm quạt nấu viên hay không? <laughs> từ từ đừng có rung rồi anh ờ, xin phép nắm tay em nha ok mới gặp nhau thấy có cảm tình dù cái đầu rồi đó ha rồi bây giờ mình trao đổi đi cảm nhận ờ, thấy sao đó mình thấy hình rồi đó mình thấy anh cắt tóc làm sao Dạ, cảm ơn anh đã cắt cho em một cái tóc em thấy rất là đẹp ạ à. Dạ, em thấy anh rất là dễ thương à, Nói chung là anh rất là cũng đẹp trai nữa, sáng sủa à, Nhìn cũng ờ, thời trang gọn gàng à, Nói chung là cũng giống với uh, hình mẫu mà em đặt ra Anh cảm ơn em uhm, Anh thì uh, ánh mắt đầu tiên mà anh, anh nhìn thấy em đó là khá là xinh và dáng đẹp có có thể nói là em là một phụ nữ một người con gái tinh tế tinh tế và đáng yêu và biết uh, trau chuốt cho bản thân anh thì anh anh ờ, rất là thích rất là thích người con gái đáng yêu như vậy và anh anh hy vọng là um, chúng ta sẽ sẽ sẽ nắm tay nhau để mà đi đến đến cái con đường hạnh phúc và có anh và có em và um, có những đứa trẻ thì nó sẽ hạnh phúc hơn không những nó cắt tóc đẹp mà nói cũng đẹp nữa ha rồi bây giờ tính tới chuyện hẹn quan hò. tâm về gia đình như thế nào nói quan điểm cho hai bên cùng nghe đi ừ, em nói trước nha ha lên dạ về uh, gia đình thì hiện tại uh, em là con một ở trong gia đình dưới nhà thì chỉ còn ba mẹ thôi cho nên là nếu mà sau này có lấy chồng thì nếu mà ở trên này thì uh, em uh, mong là mình có thể thường xuyên về quê để thăm bố mẹ còn về uh, trong cuộc sống về trong gia đình đó thì về à, em thích một người đàn ông có cái sự ờ, quyết đoán vì người đàn ông sẽ là trụ cột trong gia đình ví dụ như hẹn hò thì em em có thể sắp xếp một tuần chúng ta gặp nhau được ờ, dạ công việc của em thì làm chủ yếu về giờ hành chính thôi thứ bảy chủ nhật thì em ờ, sẽ được rảnh còn không biết công việc của anh thì chắc là anh làm suốt tuần ạ à? ừ đúng rồi thì nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ sắp xếp thời gian ví dụ như thứ bảy hoặc là chủ nhật anh sẽ sắp xếp thời gian để mà nghỉ sớm hơn một chút để dành thời gian cho em để tình cảm hai đứa nó nó thêm đông đầy dạ bước tới đi em dạ. trai đó cho cho anh mượn tay nhé à, anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu để đi cùng nhau đến hết cuộc đời dạ à, với em thì không có cái mối quan hệ nào nó là hiển nhiên hết á nhưng mà mình muốn uh, giữ gìn và mình muốn xây đắp cho cái tình cảm đó thì mình phải bỏ ra rất là nhiều nỗ lực công sức cũng như là thời gian quan trọng nữa là mình mình quyết tâm thì mình sẽ làm được dạ ừ, ok dạ rồi em cười đẹp quá rồi chúng ta về chỗ đi hai bạn về chỗ okay. nào mình à, bắt đầu đưa ra quyết định của mình nha hai bạn sẽ suy nghĩ uh, những cái giây phút vừa rồi chúng ta đã trải qua những gì uh, cảm nhận về nhau như thế nào và um, bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ thật là kỹ trước khi đưa ra quyết định nha chị ngọc lan sẽ đếm nha một hai ba hết thời gian bây giờ trước ờ, sự chứng kiến của ờ, bạn bè của khán giả truyền hình và đặc biệt của gia đình hai bạn đang theo dõi chương trình chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó nắm tay nhau đi nè à, nắm gì nè gì nè nắm nắm đó gì đó nắm chặt tay nhau nha đừng buông tay ra hãy cùng nắm chặt tay nhau đi suốt cuộc đời bây giờ xem như ba mẹ hai bên đang theo dõi chương trình mình hứa với người lớn gì đi Dạ con hứa với à, ba mẹ bạn nữ là sau này sẽ yêu thương chăm sóc và lo lắng cho bạn nữ có cuộc sống thì là tốt đẹp không không để bạn nữ phải buồn hoặc là phải phải áp lực trong cuộc sống hoặc là cãi cãi giả vì bất cứ điều gì hết hay quá rồi cứ như thế mà làm nha mình hứa gì mình nói gì nói được làm được hứa được làm được giống như làm tóc vậy đó ha rồi mời bạn nam Rồi ngồi đi bạn Mời bạn nữ Mời em gái giới thiệu đi em Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh Bạn nam bên kia và toàn thể khán giả Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi mời bạn trai. Dạ và lời đầu tiên cho phép à, em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi chào Chị em. Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi ngồi xuống đi em. Dạ em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi. Dạ. Làm Quê em Dự? À, người miền Trung. Trung dạ. là ở đâu? Ừ, Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng thế giới nhà. À. Um... Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Còn điểm yếu của em thì <laughs> tính tình hay quên hay quên hay, hay suy nghĩ à, về vấn đề nào đó mà mình à, căng thẳng rồi rất là à. nản à. lòng mời bạn gái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? gì dạ ưu điểm của tụi em là nhiệt tình vui vẻ và hòa đồng với mọi người ừ. còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta à, mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không dạ. về tình trường thì sao dạ em chưa có mối tình nào hết chưa có mối tình nào hết dạ ừ. thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó nhỏ tuổi hơn em không thích em chỉ thích lớn tuổi hơn thôi không có mối tình nào hết còn giữ mấy mối tình dạ em đã trải qua hai mối tình hai mối dạ. tình rồi dạ mối tình à, à, mối mới tình đây được. nhất là mối tình gì dạ mối mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm tại à, sao chia tay dự? dạ thì cũng có tình đó hồi đó thì em cũng còn à, nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chính chắn nên trong khi học xong bước ra đường à, làm việc bươn trải thì lo cho cuộc sống gia đình mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình khi mà làm tài xế thì dự làm gì dạ em đã từng làm à, nhân viên tại một labo răng của công ty à, công nghệ răng thời đại à, răng rồi làm gì ngoài. nữa trong khi đó thì em cũng cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay à, hoạt động mà <laughs> kèo kéo hát rong ngoài đường phố hát kèo kéo dạ hả? cũng từng à, làm mc trong à, cái chương trình trời dễ thương quá <laughs> dạ. tối về đi hát kèo kéo một dạ. mình bạn có ai dạ một mình em một cái lo một chiếc xe và một giỏ kẹo <laughs> à. dạ thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào dạ cái cuộc đời vui thì không em, em gửi uh, bài hát này cũng là tấm chân tình thì dạ, em xin phép phát bài ngẫu hứng lý qua cầu rồi mời em bằng lòng đi em về với quê anh một dòng sông xanh một cù lao xanh một vườn cây xanh hoa trái đưa hương thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa cầu tre dấu khó đưa sâu bằng lòng theo anh xưa mãi tranh nghèo về quê người dân chỉ có tâm lòng có chia xuân ba lá để yêu em rồi bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn uh, chân thật và cố gắng tìm uh, cho mình công việc để sống ừ. ừ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu Tóc phải cắt ngắn gọn gàng, không dùng tóc da dạ, thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá không rượu bia không rượu bia dạ em trai có dạ. rượu bia không em <laughs> dạ thì lâu lâu cũng có xã giao đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu và ừ. cỡ nhiều nhất thì cỡ năm lon bia là xỉn <laughs> rồi dạ. dạ giống như xã giao thì cũng được chị không hút thuốc Vậy dạ, em không có chịu đừng mua thuốc lá đâu Có hút thuốc không? Dạ không em không hút thuốc dạ. Rồi tốt quá dạ. Mình muốn dạ. tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ một nửa của em là chỉ biết à, kính trên nhường dưới Biết à, lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi Em thấy ừ. là hạnh phúc lắm rồi Bao dạ. nhiêu đó thôi đúng không? Dạ chú không, không mong gì hơn dạ. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha Dạ dạ, Ê, dạ Chào cô gái dễ thương <laughs> Em cảm à, ơn Anh thấy em cũng hiền đó Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ ba bốn năm à. Dữ vậy hả? tại vì em cũng muốn ổn định cái ờ, tài chính của mình hơn chờ nổi không dự <laughs> dạ có thể sớm hơn cũng ờ, được sớm mà ba bốn năm thì em cố gắng chờ đợi nhưng mà <laughs> tới đó mà hai người về yêu với nhau mà muốn thì chắc được Ừ. về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn cho gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình em sáng đi lấy xe bảo... chiều tối còn làm thêm nhiều việc lái thêm nữa tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống anh nghĩ là được đó rút ngắn thời gian nha dạ rồi nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Giờ em định lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không làm dâu thì cũng được nhưng mà thì, tại vì là chỉ có mẹ già thôi Nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng Nên à, có thể làm dâu cũng được à, Người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó Trời ơi, đâu mà dạ. dễ thương, hiền lành <laughs> quá gì không biết nữa Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? dạ thì à, người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng chứ biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi công việc của bạn ấy thì à, có cũng được không có cũng được em sẽ đảm bảo em lo được nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy dạ thì em trong sức lực của em em sẽ lo tất cả trong sức lực em mà dạ. lo được hết dạ ok chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng đó, yêu thương vợ con làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em dạ anh thua Hôm hai bạn à, ha Hôm nay mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha dự đi với ai dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em dạ à rồi chào cô chào em gái chào dạ, cô chào cô À, xin chào uh, à, MC à, Cát Tường Ngữ Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để à, thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dạ. dâu tương lai gì được chứ cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương à, hiền nếu mà ừ, thật sự mà được à, đến vừa à, dự thì hai đứa cũng rất là hiền dự hiền lắm mà dự rất rất là thật thà dạ con thấy chị dâu tương lai sao con dạ con thấy chị cũng được cũng xứng với anh hai con theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ rồi rồi cảm ơn gia đình nha em đi với ai dạ em đi với cha mẹ và hai chị họ xin chào ờ, uh, mc quyền linh và cát tường dạ chào toàn thể ờ, quý khán giả trong khán phòng mình là quỳnh ngọc trí năm nay 47 tuổi mình ờ, nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo ờ, gương mặt thì cũng có hậu ờ, hiền thì nói chung thì cũng được nếu mà bên đàn trai bước tới bên đàn gái có chịu không cái đó thì mình thì đồng ý nhưng mà quyết định là do con rồi con chịu là mình chịu ha ok rồi cảm ơn gia đình rồi thôi bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha kéo rào anh xin tặng em hoa dạ, và cảm ơn. anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm thì anh xin gửi cho em một vài câu hát uh, dạ. để tỏ tình với em và bài hát làm vợ anh nhé em dạ. mong nhận đó dạ em cảm ơn làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên oh rồi bắt đầu trò chuyện nha à, ờ, bạn em thấy anh thế nào em thấy anh uh, thật thà hiện tại là em tên phượng và em đang làm việc ở đâu dạ em làm ở bình tân anh ờ ừ, về cái thời gian mà mình à, tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa thì công việc sắp xếp của em à, của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày chủ nhật thì à, em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi anh à, <laughs> nếu mà có cơ hội thì sau này à, anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em rung lắm hả em <laughs> dạ rung sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy hít thở sâu vào thôi thì... bạn à, gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi thấy bạn trai rung lắm rồi đó dạ em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ em sẽ hát một đoạn khá hay dở <laughs> từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đang rơi rồi từ lần đầu tiên mơ hôn trao nhau Em đã biết không thể yêu thêm ai Các anh cười câu môi Các anh lặng lẽ ngồi Người nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi Người đàn ông em yêu đôi khi Có những phút giây yêu đôi không ngờ Ngồi kia nào có khao khăn qua Về nhà anh nhé Có em chờ yeah. Dạ anh hỏi nè khi mà hai đứa về với nhau rồi có con hay không rồi tiền phòng trọ nè tiền điện tiền nước tiền đủ thứ tiền hết nè vậy thì em làm đi lái xe sao đủ rồi làm gì nữa dạ không nhà cửa em bình dương này nọ có à. đầy đủ hết mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết không thiếu một cái gì ừ. hết nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái ờ, sự nghiệp vững mạnh thôi chứ còn à, Ừ, kinh tế mà lo ăn chỗ ở là em sẵn sàng rồi có nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không dạ có đó ví dụ như thế <laughs> dạ không bây giờ bạn nam bước tới đi bạn nữ là chưa có một mối tình nào chưa nắm tay bao giờ à, em hãy thử để cho bạn bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không trên phải được phép nắm tay em nhé dạ được À, nếu có cơ hội thì em xin xin em cho anh cơ hội để mà anh à, gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại anh mong là em sẽ cho anh một cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ xíu nữa là em sẽ tới lại Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, có vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm mà phải chịu trách nhiệm với quyết định đó hãy nhắm mắt lại và quyết định một hai ba thời gian. hết thời gian tay đi dự cặp này à, tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy rất là hợp lý luôn đó cảm giác thế nào hả dự dạ cảm giác uh, vui và vui phúc. hả dạ em nói gì với uh, gia đình à, của phượng đi dạ con xin chào hai bác và xin phép cho hai bác cho con được cơ hội để đến với phượng và làm quen với phượng mong hai bác cho con cơ hội đó hai bác gật đầu rồi Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nhé <laughs> Dạ xin phép hai bác cho con được phép là hôn trên trán bạn một à, nụ hôn đầu tiên của bạn <laughs> Em đồng ấy không? Mời bạn nữ bước ra sân khấu Chào chú Huyền Linh, cô Cát Tường và quý vị khán giả Và bạn Nam sắp ra bên kia Rồi, ngồi xuống đi con Chào bạn Nam sắp ra rồi ha Mời bạn Nam Rồi, chào bạn Rồi, giới thiệu đi, bạn trai ra rồi đó em Dạ, em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi và dạ, em là nhân viên văn phòng Hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang tiền giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại tiền giang hả dạ đúng rồi chị rồi mời bạn trai dạ em xin chào chị cát tường và anh quyền linh chào bạn nữ bên kia chào ờ, khán giả bên dưới dạ, em tên là quốc việt 23 ừ, tuổi em làm công nghệ thông tin em quê ở bến tre hiện thì đang làm ở thành phố hồ chí minh bên kia ờ, tiền giang hợp dạ. lý đó hả dạ cách có cây cầu đúng rồi <laughs> đâu có cầu dạ có à. dạ nay là cầu rồi nay là cầu rồi chú cầu, dạ. cầu đặc biểu rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì việt Ủa em muốn giống không biết cái ưu điểm của em là như thế nào nha chị <laughs> Khuyết điểm Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi dạ. Ghê ghê ghê ghê Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi Chút chị kiểm tra giùm em À chút xíu chị kiểm tra giùm cho Có tật xấu gì nữa không? Dạ tật xấu là đẹp trai Thôi bỏ qua đi Tính em thì hay quên thôi Với thêm nữa nướng nữa hai ngủ bạn nướng ngủ nướng ngày buổi chủ nhật thôi còn em bà em có ưu điểm khuyết điểm dạ, gì anh ưu điểm của em là biết nấu ăn thích trẻ con tới lúc á thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính một xíu với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa nên là em không có bạn trai à không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn thời à, sinh viên mà bạn đó em không có công khai trên ờ, zalo hay facebook gì đó bạn ấy thì ờ, ở quê em thì học ở cần thơ lận cho nên là ờ, bạn ấy lại tính lăng nhăng không có định hướng cho tương lai em không thích và chia tay với bạn đó là một bạn đó thôi hồi đi học đó thôi dạ. sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị nhưng mà em do em ít xài á à, mạng bây giờ, xã hội bây giờ có xài không dạ, bắt đầu xài lại rồi chị à bắt đầu xài lại phải không Lại bắt đầu có bạn trai đó dạ em hy vọng vậy rồi ừ, bạn trai đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải dạ. không chính vì đẹp trai nên em chưa yêu ai vậy chưa có bồ luôn dạ, chưa có bồ thiệt luôn dạ, dạ có để ý cô nào chưa dạ thích thì có tại sao thích mà không tới do um, lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi à. thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game tức là mê game dạ. hơn mê gái đó, đúng không dạ đó là điểm chung của em thủ <laughs> hello hot boy dạ khuyết điểm đẹp trai quá hả dạ có đẹp không chị trời ơi em đã phải gu chị phải để cô bên này có nhận xét chứ sao rắc rối quá vậy sớm thì em định mặc áo sơ lên thôi chị nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tới bước run cũng lạ người ta quá ha rồi biết hung không Ủa, hung ba mẹ có mà chị chưa có hung bạn gái bao giờ giờ có biết hung không chắc tập từ từ được chị có coi phim thấy người ta hung chưa dạ không em đó giờ ít coi phim luôn chị mấy cảnh hung chắc không có coi chưa coi chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị trời đất ơi rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào dạ chỉ cần dễ thương là được với điều gì em không thích ở người bạn gái ừ, em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi lạnh lắm hả dạ lạnh lắm giờ muốn nóng không thôi để lạnh đi chị lạnh gì thở dữ vậy em căng thẳng mà chị rồi em hít đất cho chị coi năm cái coi cho nó ấm lên này, nó dễ nói chuyện chứ lát dạ. mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm thích đất thì nhịp tim mới tăng cái gì không có mà nó nó đỡ lạnh dạ. thích radio hả chị đúng rồi dạ. à, em xin phép ờ, hết một tay trời ghê ghê ghê ghê cha dạ. võ công cao hả ấm chưa ấm chưa dạ, nhịp tim nó tăng cao máu gì nhóm máu gì dạ máu em chưa biết nha chị thấy mặt đỏ quá vậy ngồi ngồi xuống đi cưng ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa dạ hiện tại thì em đi làm vậy nhưng mà có bạn bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để ờ, hướng tới hôn nhân bao lâu nữa thì đám cưới được khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? bây giờ sẵn sàng rồi đó bao lâu em mới có tiền lấy vợ dạ thì thì chắc là một hai năm thôi chị một, một hai năm. năm là nhiều nhất thôi chị rồi thở dữ vậy căng quá chị đây đặt lạnh hả cưng làm gì sợ đàn gái dữ vậy để dạ, em lo dạ dạ cảm ơn anh ạ để coi coi đàn gái sao mà ờ, qua hành hạ đàn trai dữ vậy dạ. để qua bắt đàn gái hết đất luôn Con dạ, chào chú Huyền Linh Chào con Chú là thần tượng của con Ô vậy à cảm ơn con Con là ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ À như chú có tới nhà con rồi đó Dạ nhưng mà con không có thấy chú thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi <laughs> chúc chú cháu mình chụp chung nha dạ à, bạn trai bên đây rất là dễ thương hiền lắm nhút nhát nữa con có thích người đàn ông mà à, không có bản lĩnh không ừ, bản lĩnh thì ờ, tự mình làm sẽ có con cố gắng được con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm <laughs> chỉ có tán gái nhút nhát thôi như thế mới được còn như trai mà cứ gặp gái tôm tướp tôm tướp tướp là không được ha rồi bây giờ nói cho chú nghe coi con thích bạn trai thế nào à, ngoại hình thì giống chú Quyền Linh là con thích lắm rồi giống không giống hồi rồi nhỏ trăm hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó rồi gì nữa người bạn trai biết chia sẻ thông cảm với người phụ nữ tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi khi mà về nhà thì việc nhà nữa thật sự là rất là mệt mỏi sau này bạn ấy là một người chồng một người cha mẫu mực sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ đúng rồi bạn này có làm được không theo quan điểm của em nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình à. phải không hay người ta làm mới đứng chơi game đi game mà bỏ rồi anh ạ à. bỏ rồi nha dạ. bạn ơi bạn có gia trưởng lắm không mình không gia tưởng không gia dạ. tưởng chứ phải gia tưởng dạ em gia Bến tưởng Bến... là là là dạ dạ bến tre phát âm sai à, à. Dạ. <laughs> không bạn này không gia trưởng đâu bạn này nhát lắm bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn Mình cũng vậy Thích con gì? À, chó hay mèo Con thích chó <laughs> Đây cũng thích chó Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau Cái nào cũng ờ, dễ thương hết trơn á Dạ đẹp trai mà Đẹp trai quá ha Không nó có duyên lắm, nhìn có duyên lắm Rồi, Được bây giờ á <clears throat> Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao Con dạ. gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với chị ruột và ừ. một người đồng nghiệp nữa Rồi à. cho chị gặp mẹ nha chào chú ờ, Quyền Linh Dạ Chào cô Cát Tường Dạ Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay Cháu trai hôm nay thì ờ, thấy ờ, cũng hòa đồng Nói chuyện cũng dễ nghe Dạ cảm ơn cô ạ Cũng hiền Cũng được Theo cô gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm <laughs> Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con cô mình đó <laughs> thì cũng khuyên cho cháu hả nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà bớt chơi game lại dạ chơi game là lúc mà con à. đi học thôi chứ dạ, lúc mà rồi. lúc mà đi làm thì ờ, không có chơi game nữa à. tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được <laughs> biết rồi lo gia đình vậy lo vợ lo con vậy đó là quý rồi ở dưới tân phước có ruộng vườn gì không cô cũng có ruộng ruộng à, chú làm mấy con ruộng cô dạ ba công à. có giường không cô dạ không à có làm ruộng nổi không dạ nhà em làm ruộng dạ nhà em ruộng luôn hả dạ. bến tre mà à cũng có ruộng luôn nói chứ bến tre ghé ngang tiền giang là gần ha à, đi rồi. qua sông cái tới rồi à, rồi, cảm, cảm ơn cô. cô bạn trai đi với ai dạ em đi với chị hậu của em mà hay anh đồng nghiệp của em ạ rồi chào chị dạ em em chào em si quyền linh em chào chị cát tường chào em à, dạ em là chị họ của việt theo em nhận xét bên này à, thì à, bé gái bên này thì à, xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn việc nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á thì việc rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này á thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ việc thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. <laughs> dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha rồi mở rau Rồi, nhìn nhau đi hai bạn Ủa vẫn còn lạnh hả em? chào bạn ạ Mình có món Anh em đi, bạn. anh em đi, cho nó thân mật à, um, Anh không biết là em có thích qua gì Nhưng ờ, anh hoa dạ. hồng rất là đẹp nhưng mà anh chắc chắn em thích nước nè gì vậy à có cái đẹp dễ thương quá ừ, ấn tượng đầu tiên về bạn về mình thì bạn thấy anh em thấy như thế nào em thấy anh là một người có cá tính mạnh mẽ à, em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường tặng quà tặng quà cho bạn nam đi mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi từ từ cô ơi chết con nôn quá có <laughs> đây là một quyển sách nói về hạnh phúc hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ sẽ em anh sẽ đọc không sót một tay nữa ôi nhớ nha đọc không sót càng nào nha tay tay một lục anh đọc hết cuốn này đi còn nhà còn trăm cuốn nữa đó rồi cảm nhận còn trăm cuốn rồi dạ Đó. Dạ. ít lắm anh vài chục cuốn à ừ. em rất là xinh xắn cảm ơn anh uhm, nếu mà chúng ta uh, có hẹn hò được á, thì anh sắp xếp như thế nào tại vì công việc của anh anh ở ờ, thành phố Hồ Chí Minh còn em ở Tiền Giang quê quê của, của anh với em gần nhau mà cuối tuần anh thường chị quê mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi anh thích con trai hay con gái? Nếu con của em anh sẽ thích Quá xa, quá sức luôn Em cảm thấy bó rối khi gặp anh <laughs> Anh cũng bó rối khi gặp em Anh nhớ tên em không? Chết mồ à, dạ, Hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên Cho anh một phút nữa đó chết rồi chưa thôi không làm khó anh nữa em tên là nguyễn quế anh anh tên là việt trời ơi dở ẹt không hỏi lại em nhớ tên anh không dạ em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha trời ơi dễ thương thôi giờ để đỡ bối rối ha em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào <clears throat> em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là tình yêu diệu kỳ một đoạn nhỏ thôi thì em hát không hay nhưng mà em thích hát nhưng hết anh thích nghe em nghe nghe em hát Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời Sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời xa xăm trong giấc mơ người dấu yêu có mơ về em ừ, anh không biết thì sau vài phút nữa em có bấm chuông hay không chuông đâu bấm chuông này sao ghế rồi đây làm như lan và đẹp chứ bấm chuông nhưng mà mình đến đây có một cái duyên ừ. anh thì có tăng đồng cái duyên đó ừ. Ừ. hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em cho anh cái cơ hội được ghé tiền giang không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì đó rồi bây giờ giờ này nhớ rất khắc sâu khắc sâu chưa dạ, khắc sâu cô ấy tên gì Quế ấy tim mình có rung động gì không chẳng dạ, nó đập loạn nhịp anh <laughs> thấy cô ấy làm sao Trời, dạ, nhìn vậy nó đập nhanh hơn cũng nhìn sao cho đập ít lại hơn. có thấy ấn tượng gì cô gái này không dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha không nó nói chung chung đập loạn nhịp hoài vậy nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè mình nhớ mình nhìn đi nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ à. Cô muốn nắm tay cô gái ấy không? Để tôi cầm dùm cho dạ. Nhớ, nhớ tại em nha Ừ Tới nắm tay dạ, Hoàng nói như thế dạ, nào đó dạ, Thế anh đừng nắm tay em Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy <laughs> ừ. Anh không, anh không hứa được gì hết Nhưng mà Anh nghĩ là trái tim anh nó đọc đúng hướng á ừ, Hãy cho anh một cơ hội xỉu giờ đó thôi cho nó về đi anh dạ, dạ. thôi được rồi xỉu giờ đó rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn thở không à thọt cái ngón tay vô cái nút ừ. rồi, ông bấm Để... hồi ông bấm không được cho coi một hai ba hết thời gian quả bóng chậm vậy làm anh hằng hết hồn kìa em đó không có ăn rồi nắm tay nhau đi rồi. xin, xin mẹ à, hôn đi dạ con xin phép được ờ, hôn hôn hôn ai dạ hôn bạn gái của con tên gì dạ quế anh à, ừ. Ừ. lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi không quên được dễ thương quá à. được không cô tụi nó nó xin hôn nhau cô cho không không đó. rồi cậu chưa cho Ủa không gì? rồi rồi mày lo đây là hỏi giờ... kia hung rồi hồi đó giờ hung ai chưa dạ có hung ai dạ hung mẹ con hung mẹ hung bạn gái kìa dạ chưa nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. không hung lại đàng hoàng hung chậm từ vô từ nha. hung lên má kỷ niệm sắc sâu vào tim hung từ lại. từ nắm tay nắm tay vô hung từ từ chị nào tôi nói thôi nói thôi nha nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu đầu đời nhưng hả dạ dạ bắt đầu chuẩn bị không vô không tự để đây nguyên để để nguyên để nguyên để nguyên hít hít vô hít sâu người ta hút đầu tiên mà hít đó được chưa cảm thấy sao cảm giác sao cảm giác hạnh phúc hạnh phúc công nhận nó hết thấy thương luôn hết thấy thương kìa mời bạn nam rồi chào bạn chào, chào anh rồi Mời đi bạn Mời bạn nữ Rồi, mời em gái ngồi Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi À, lời nói đầu tiên em xin gửi đến khán giả trong trường quay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất à. Em xin gửi đến MC anh Nguyễn Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Trời ơi. Em tên thật là Nguyễn Hoàng Thành. Em sinh à, năm 1991 năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại à, em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai công việc chính của em là, là thợ tóc nam ạ à. rồi mời em gái giới thiệu dạ em chào chị cát tường em chào anh quyền linh chào, chào bạn em. trai ngồi bên đó và em chào các uh, khán giả trường quay ạ à. <laughs> em tên là hà thị minh hồng em sinh năm 1989 sinh ra và lớn lên ở xuân lộc đồng nai và làm việc thì ở uh, sài gòn ạ à. công việc cụ thể là như thế nào à, em là nhân viên sale qua điện thoại đó chị tuổi tác thấy vậy có ổn không dạ em thì nhỏ hơn 2 tuổi cũng được nhưng mà em không thích bạn trai à, đẹp trai hơi quá hả kỳ vậy lý do dạ tại em sợ bạn thường thường bạn bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy á chị hả ủa hơi ấy ấy là hơi sao dạ <laughs> hơi ấy là hơi không có được à, đàn ông á chị bên kia có ấy ấy không dạ không chị ơi à, <laughs> vậy là không có đẹp trai đúng không dạ đâu phải ai đẹp trai cũng ấy ấy đâu à. em dạ. dạ tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh trời ơi chết rồi vậy đó hả cái này là ờ, anh thấy cũng chưa chưa đúng lắm á vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy ấy ấy ấy á phải không dạ đúng rồi, chị. một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy ấy ấy giùm em nha chút kiểm tra rồi. coi sao người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy ấy à. nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn men ạ <laughs> có ai nói em ấy ấy chưa dạ cũng có nhiều người nói đó. nhưng mà <laughs> trời ơi vậy lấy cái gì để đảm bảo là là em chuẩn men Dạ em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị Vậy dạ, là thì... đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ <laughs> Rồi bạn gái Bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì? Bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh <laughs> Trời ơi Kiểu khó tìm thì cũng tìm ra Em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi Về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả? <laughs> Bữa kho cá, bữa kho thịt rồi bữa kho rau rồi bữa kho tép rồi dạ, bữa kho dạ đủ không thứ anh kho ơi sẽ kết hợp với món ờ, món luộc anh để cho nó giảm bớt ờ, lượng muối xuống anh <laughs> ngoài ra còn gì nữa không em dạ được cái là em ờ, sống rất là nhiệt tình với bạn bè khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn nhưng mà đến khi mà em khó chịu mà em không tốt bụng thì cũng không may hơn em hết là <laughs> có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả <laughs> dạ đó lúc đây lúc thỉnh thoảng trời đất ơi sao em nói thiện nha. thì cũng thiện lắm mà ác thì cũng ác lắm hả nghe sao thấy ghê quá vậy rồi cái đó là điểm mạnh đó hả em dạ vậy còn cái điểm yếu điểm yếu của em á là em ờ, mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á nhưng mà em lại ham chơi thỉnh thoảng mà em mà vui á bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn trời ơi rồi. nhậu nhiều không bạn tới đâu em tới đó thôi chứ em cũng không biết tới đâu nữa dữ nhất là mấy chai là xỉn em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy chắc cỡ thùng nữa sao vậy cái gì rồi, rồi. một lần em uống một thùng không có một thùng nhiều người chị sức em uống được bằng mấy chai chắc cỡ là năm sáu chai gì thôi chị thiệt không thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi tôi không tin cô này đâu em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phan thùng đâu chắc dữ lắm rồi chết anh lên em cũng hiền lắm anh ơi <laughs> bạn bè nhận xét rất là hiền lành tốt bụng anh dạ vâng. còn em dạ. trai dạ thì uh, đặc biệt là là tự rất là tự tin trước đám đông đúng rồi dạ còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao ví dụ như là những con nhôn đất hay con sâu rồi thì em sợ à dạ con trai mà sợ con sâu buồn <laughs> buồn mình kiếm cái gì mình giận giận ừ. mình không nghe lời mình lấy con sâu mình quăng vô chơi anh có sợ cái khác không anh không anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng thôi em còn những vấn đề khác thì anh không em không phải lo sâu thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi <laughs> anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó em có vậy không em cũng thỉnh thoảng và đôi khi tao thử giờ em em em, em về hớt, hớt tóc em hát anh nghe thử đi <laughs> em đi thi tiếng hát trường năm 2012 đợt đó là đóng uh, có 5 người em đóng trong vai tin sách và có bà trưng bà chắc nữa bà trưng bà triệu anh bà trưng bà chắc đâu ra <laughs> giờ cái uh, cái con vòng cổ đó mẹ mà đồi của em đã được vô vòng tứ kết đó anh rồi lên. bây giờ vô coi vòng cổ đi ha phú nhân phu nhân nơi khang trang đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự thì bá lấy ta từ của phu nhân sẽ được chỗ tình gian nghĩa đứng trên vàng quả thiêu ta nguyện làm mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hồn <laughs> ủa nó nghe nè sao chữ hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi em cũng không có rõ lắm chị phải không tôi dạ, nhớ như hùng nó luôn một hơi chứ đâu mà nó rớt ra sao vậy <laughs> ủa là, là là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả dạ em có thi uh, tiếng rồi, hát truyền hình hai mười hai chị rồi đậu vô được tới vòng nào dạ là em tới vô tứ kế tại thi ba tỉnh đó chị là đà nẵng thành phố hồ chí minh với cần thơ là, là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra à. đáng lẽ à. vô dạ. vòng nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi nữa xuống <laughs> em cũng nói thật với uh, anh quyền linh với chị cát tường là em cũng theo học bên uh, cao đẳng nghệ thuật ở trên biên hòa được 2 năm à. dạ bên thanh nhạc đó chị à, nhưng mà hả? sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề uh, em vẫn đam mê nghệ thuật hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó này kia đó vậy hả dạ. có đi bộ đội nữa hả dạ em có đi trải qua bộ đội 2 năm trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không dạ có đâu hết đất thử rồi hết đất thử rồi hôm <laughs> này tôi nghi lắm nha cũng thẳng thớm lắm mà sao nó chuyện quẹo qua quẹo lại vậy không biết rồi được rồi được rồi khỏe không ổn không em ổn gì nhịp tim đập bình thường không dạ bình thường vậy à. nói chung cũng có anh kia cũng hết đất tới ba chục cái mà anh ấy là vẫn ấy mà <laughs> không dễ tôi thương nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử nói chung là em trai rất là dễ thương ha dạ. em đã trải qua mấy mối tình rồi dạ thật sự thì em có trải qua hai mối tình rồi hai mối tình rồi dạ vậy khẳng định là ông rồi ngon lành thấy <laughs> không thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá năm khoảng 21 à, tuổi anh linh giờ sau thì uh, em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh ừ. sau uh, à, 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người của em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều cứng cáp lên nhiều ha dạ bây giờ là có thể lấy vợ chưa dạ được anh có thể lo cho vợ chưa dạ được anh sẽ qua xem đàn gái ờ, thế nào dạ. nha anh chào Ồ, anh chào em gái nãy giờ à, em nghe chàng trai nói bên đây em ờ, cảm nhận ảnh thế nào dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chín chắn về vấn đề là tìm một người à, à, về, chung một nhà rồi nhưng mà không biết ảnh có bị ấy ấy không chứ bình thường nếu là men bình thường em ơi nói chung là em cứ tin anh đi anh không có gì đâu <laughs> bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè <laughs> em muốn thử cái gì xíu ấy hay không em tự kiểm tra bây giờ em nói anh linh nghe về cái tình trường của em đi tình trường là em là cao thủ rồi anh chắc chắn là không ai qua em đâu anh ghê nhưng mà em chưa nói hết mà em còn khúc sau nữa chị à rồi khúc <laughs> dạ sau. nhưng mà về cái khoản là yêu đơn phương à, yêu, yêu đơn phương. phương quý vị người ta từ chối không à chứ không có được à, thành công trời công kỳ vậy ai mà cô từ... gái cá tính à. dễ thương thế này mà ai đâu tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy theo nườm nước dạ, liền em hay mơ mộng lắm chị em sống hơi phi thực tế chút xíu em mơ lúc nào cũng có ờ, một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị <laughs> kiểu như trong phim vậy đó vậy dạ, trong phim đó chị nhưng mà đến giờ kiểu gần tôi xếp vô cái à, là độc thân bền vững đó chị yên tâm em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây ha <laughs> với ấy ấy mình kia ấy ấy của em bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào không quá đẹp trai rồi là rồi. chắc chắn không ấy ấy đúng không dạ đúng rồi không ừ. ấy ấy rồi. thứ hai chắc chắn là, là bạn... ấy là lên <laughs> <laughs> thứ hai nữa là bạn đó ờ, có một cái nghề nghiệp ổn định có khả năng lo cho một gia đình dạ, nãy giờ nói lo được hết á lo cho vợ lo cho con được luôn anh nè dạ, ổn định rồi dạ cái đó vậy là ok lắm rồi, dáng dốc sao rồi ờ, dạ cao dạ, thì thấp bạn á cao một xíu khoảng tầm một m sáu trở lên được không em cũng hơi thiếu là lên sáu mốt <laughs> lùng hơn rồi thiếu chút xíu anh với lại đi guốc đi guốc lên Ý quên Em đi, cao uh, ờ, nhiêu? Đi chứ dạ, em mét 62 Em mét sáu Dạ Rồi. Với lại em thích mang giày cao gót Hỏi bạn đó đi chung với em Bạn đó có ngại không anh? Không có không gì có đâu, đâu. Qua bắt ghế thôi em không sao hết Không sao Rồi vậy được không ha có điều gì dạ. không thích nữa người con dạ. trai ứng keo kiệt quá gia không. trưởng bạn mới đi thoáng à, không đó. keo kiệt không keo trưởng đó em ơi dạ với lại bạn đó ờ, phải uh, lãng mạn với ga lăng tí xíu cái này quan trọng có lãng mạn không, không cái vấn đề lãng mạn là là là em rất là là là ưa chuộng vấn đề đó có một kế hoạch lãng mạn gì với ờ, sự uh, yêu thích lãng mạn của bạn gái không nắm tay với một tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó <laughs> nói chung là em rất là lãng mạn nắm tay đi tung tăng giữa rừng hoa vậy hả đó chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em dạ này cái này nó em em em thích lãng mạn hơn xíu ngoài cái nắm tay ra còn gì nữa không mưa anh? mưa tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi <laughs> cho nó lãng mạn thôi thôi được rồi bây giờ mình à, lấy thêm ý kiến của người thân đi em gái đi với ai dạ em đi với ờ, mẹ và em trai ạ à. dạ chào cô dạ con chào bác xin chào hai mc quyền linh và cát tường dạ. dạ dạ xin chào quý vị khán giả trường quay dạ cô xin chào cháu dạ nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm cô cũng ưng ý cũng là chung một tỉnh với nhau cũng dạ. dễ tìm hiểu với nhau dạ. thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào dạ. thì nếu mà cô mong là sau chương trình hòa hẹn này hai con đến được với nhau thì dạ. cô rất mừng dạ, dạ. cảm ơn dạ, cảm ơn bạn dạ. em trai đi với ai dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ à. cho em gửi lời chào đến anh quyền linh và chị Cát Tường dạ. và bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét á, thì à, bạn gái bên này thì à, chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng à, sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể tiến xa hơn. Dạ rồi cảm ơn chị. Bây giờ mở rào, mở rào cho hai nha. bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Anh chào em. Dạ. anh dạ. có món quà tặng em dạ em chào anh em cũng có món quà tặng anh ạ à. <laughs> dạ anh em tặng anh một cây xương rồng nếu mà em giống cây xương rồng vậy á anh có ôm em không thích ôm em <laughs> tuy là cây cái xương rồng nó không có nước nhưng mà anh sẽ truyền nước vào anh, vậy anh nó có <laughs> gai anh vậy dạ, anh có sợ gai không anh không em không, không sợ gai vậy dạ. em tặng anh rồi cảm ơn anh khi mà mở cái rèm đó thì anh thấy em ờ, rất là xinh dạ cảm ơn em nhìn anh thấy anh như thế nào dạ thì em nhìn anh gương mặt rất là phúc hậu dễ mến à, cảm ơn em mà nhìn nhìn sơ qua ngoại hình nếu được chơi xuống dưới thì em thấy cũng không mấy ấy cũng chuẩn men à <laughs> không cái vấn đề đó thì anh ấy em nói chung à, đừng lo tại sinh ra là anh trong cái cái chân có, có cái máu đó rồi cái máu cái nghệ thuật trong người rồi đó nên uh, nói chung là em không phải lo anh hồi <laughs> nãy á, em thấy anh bên hình như hết đất đúng không anh nãy em ngồi đây tiêu dưới bức tường cái em không có thấy được thì anh thích lại cho em coi được không đất <laughs> rồi ok tội nghiệp nhỏ không lại hết 11 cái rồi đó sao ập mặt xuống đó luôn đi thôi vậy được rồi anh ơi trời ơi thế khuyến mãi luôn thấy chưa em cả luôn mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta em muốn hỏi anh một điều là anh mới sinh, anh sinh năm 91 đúng không? À, anh năm nay anh sinh năm 91, năm nay anh 27 ờ, tuổi. Anh có tuổi. ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì à, nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình à, được ờ, mình lên TV hay cái gì Nói chung khi anh lên lên là anh nghiêm túc. Từ trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? Hai người mà cùng à, yêu đương với nhau thì em cũng chưa có. Vậy anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh? cổ rất thích lãng mạn đó thí dụ lần đầu gặp gỡ tổ chức sinh nhật cô ấy em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn cho cô thích nào ví dụ như là anh sẽ làm một ví dụ cái uh, mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó đó là anh sẽ có bày đồ những đồ trang trí đó sinh nhật đồ trong đó đó rồi có những cái sự lãng mạn đó nói chung là Rồi, bây giờ một cái trái tim đó, đó, đó cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó dạ, bây giờ dạ. em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó em biên tự biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn coi như là bài hát em dành riêng cho cổ đứng lên đàng hoàng nó đi qua bao nhiêu khó khăn đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm Đôi lúc anh mệt mỏi Chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười Em ơi lại gần anh nữa đi Em hãy nhìn than mắt anh này Anh sẽ rất hạnh phúc Nếu sớm mai tỉnh giật Người đầu tiên anh trông thấy chính là em làm vợ anh <laughs> làm vợ anh <laughs> tức là giờ em hơi bị đau hồng thế em không lên được xong cả chúng em do những cái ngày à, trước á em nói chung là em đã hát đi hát quá nhiều đi nên à, em không còn giữ được cái giọng của em nữa đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình à. lấy hơi này kia cái làm vợ anh nhé <laughs> lên cố gắng lắm rồi anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý mà em ảnh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức mình sinh đúng là câu cuối lấy, thôi lấy, lấy Bắt hơi đàn hoàng chuẩn làm vợ anh nhé hát để cho người ta câu quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên wow, wow. dù mãi mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối buồn vui rất có nhỏ đúng anh luôn thông cảm với em tại em không, anh, không dễ thương mà nó thấy lãng mạn lắm rồi cố gắng lắm rồi phải không rồi cố gắng hết sức rồi à, nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi có nghĩa lúc đầu á là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt nó <laughs> nó lại vậy đó thôi nói chung là dễ thương lắm anh thấy thích hai đứa đó nha hai đứa dễ thương lắm á rồi chúng ta suy nghĩ thật kỹ nút. nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Cô bấm cái gì nữa Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi <laughs> Em thử chị Thử nữa trời đất ơi bấm thử rồi ta chưa đếm mà bấm sợ bấm không đúng hả rồi xin phép các bác gái con được cầm tay em nắm tay đi đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả nên là bấm đại hả xin bác gái ờ, được hôn cô ấy cô chưa hôn đấy chưa yêu đó à, con xin phép gái con được hôn rồi đó bác gái gật đầu luôn rồi đó trời ơi nó xin bác gái cho con hôn bác gái chưa, chưa gật đầu hôn, hôn trước rồi. bác gái mới gật đầu rồi cô này cũng tài lanh tài lẹt nữa mình phải lùng xuống cho ta hôn chi vậy dạ. ông mới bắt ghế lên ông hôn chứ em em thấy anh cũng run quá nên là em em nhúng xuống cho anh hôn cho nó dễ chị giờ vô làm vợ anh nhé đi nè hai ba <laughs>